Chùa Ba Vàng và những hoạt động ấn tượng lan tỏa trong và ngoài nước. Chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, được công chúng biết đến là một trong những trung tâm Phật giáo lớn nhất miền Bắc, thu hút đông đảo nhân dân, Phật tử về tham quan vãng cảnh mỗi năm. Sau những khó khăn tuổi sơ khai, ngày nay chùa Ba Vàng đã phát triển với hàng nghìn tín đồ Phật tử trong và ngoài nước tham gia sinh hoạt và tụ tập. Số lượng đạo tràng phát triển gấp 5 lần sau 2 năm thành lập, Câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa là câu lạc bộ tu tập chuyên nhất theo chùa Ba Vàng với hơn 400 đạo tràng, trong đó nổi bật là đạo tràng Phật tử xa xứ với phạm vi trải dài khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Với mong muốn những người con Phật xa quê được gắn kết, cùng nhau hướng về Phật Pháp và thể theo lời thỉnh cầu của các Phật tử xa xứ tại nước ngoài, đạo tràng Phật tử xa xứ Chùa Ba Vàng đã chính thức được thành lập vào ngày 25 tháng 12 năm 2020 với 5 đạo tràng đây là một môi trường tu tập Phật Pháp của những người Việt Nam đang học tập và sinh sống tại nước ngoài, cũng như là nơi để sẻ chia, giúp đỡ cộng đồng người Việt xa xứ. Sau 2 năm thành lập, đạo tràng Phật tử xa xứ Chùa Ba Vàng đã phát triển hơn 28 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới như Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Bỉ, Canada, Úc, Dubai, Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Séc, Ukraine, Slovakia, Phần Lan, New Zealand, Ấn Độ, Malaysia và nhiều các quốc gia khác. Dẫu xa cách về khoảng cách địa lý, nhưng các Phật tử vẫn có nhân duyên gắn kết, cùng nhau tu tập và tích cực tham gia các hoạt động giúp ích cho xã hội như đóng góp từ thiện, trao quà đến những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn cũng như quan tâm, giúp đỡ từ xa các thành viên đạo tràng đau ốm hay gia đình có duyên sự. Khơi dậy tinh thần tăng đoàn hòa hợp đoàn kết Đại lễ Phật đản năm 2022 tại Chùa Ba Vàng diễn ra trong 2 ngày, từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 8 tháng 4 năm nhâm dần, tức ngày mùng 7 đến ngày mùng 8 tháng 5 năm 2022 vừa qua. Có sự hiện diện của gần 300 chư tăng trong và ngoài nước như Lào, Thái Lan, Campuchia, Sri Lanka, Bangladesh. Đại lễ cũng thu hút hơn 4 vạn Phật tử nhiều nơi trên toàn thế giới tham gia góp phần lan tỏa tinh thần mừng đón Phật đản khắp Nam Châu. Với các chương trình hoạt động đặc sắc, ý nghĩa, Đại lễ Phật đản năm 2022 tại Chùa Ba Vàng đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với chư Tăng và bạn bè trong nước, quốc tế, cũng như góp phần gắn kết tình Pháp Lữ, khơi dậy tinh thần tăng đoàn hòa hợp, đoàn kết của Phật giáo. Ngoài các hoạt động tu tập tổ chức lễ hội trong nước, Chùa Ba Vàng còn tổ chức các chuyến hành hương quốc tế cho chư Tăng và Phật tử như hành hương đến Ấn Độ nhằm chiêm bái thánh tích nơi đất Phật và tăng trưởng lòng tín tâm vững chắc nơi Tam Bảo giao lưu học hỏi tại Đài Loan. Bên cạnh đó, với tinh thần Phật Pháp đồng hành cùng dân tộc, Chùa Ba Vàng cũng tích cực tổ chức các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trong nước, quốc tế được các cấp chính quyền, các cơ quan tổ chức xã hội đánh giá cao. Tiêu biểu phải kể đến như trao tặng 100 tấn gạo cho người dân Cuba ngày 5 tháng 7 năm 2022, đóng góp hơn 35 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 năm 2021, trao tặng 1.000 hộp sữa có giá trị 700 triệu đồng cho trẻ em nghèo Quảng Ninh ngày 30 tháng 12 năm 2021, ủng hộ hơn 22.000 lon sữa xuất xứ Australia cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ngày 16 tháng 11 năm 2021, đóng góp hơn 500 triệu đồng hưởng ứng tháng nhân đạo quốc gia năm 2022 ngày 28 tháng 4 năm 2022, trao tặng 400 triệu đồng cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình Tết ấm vùng cao ngày 15 tháng 1 năm 2022. Dù phát triển mạnh mẽ, nhưng chùa Ba Vàng tuyệt nhiên không có các hoạt động kinh doanh, mua bán, mặc cả sô bồ. Du khách khi tới chùa có thể thỉnh bài khấn, kinh kệ, đài nghe Pháp tại các điểm phát lộc miễn phí trong khuôn viên chùa. Trong tương lai, với tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, Chùa Ba Vàng đã, đang và sẽ tiếp tục tích cực đóng góp cho nền Phật giáo Việt Nam cũng như làm lợi ích cho quần sinh.